Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền Phạm Ngọc Thạch phường 6, diện tích 42m2, diện tích sàn 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc và Đông Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một hầm một trệt hai lầu, 6 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, một sân thượng, đối diện bệnh viện tỉnh, gần cây xăng, trường học, khu dân cư sầm ất, giá 11 tỷ đồng. Đất đồi Đông Tĩnh phường 8, diện tích 562m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô, đất Thế Dương, view đẹp, cách trung tâm 2,5 km, giá 25 tỷ đồng. Đất xã Lát Lạc Dương, diện tích 5.758m2, mặt tiền 64m, sổ riêng nông nghiệp, đường nhựa ô tô, nằm ngay trên tỉnh lộ 726, cách thủy điện Đa Dâng 1 km, cách ủy ban xã Lát 6 km, cách cà phê Mê Linh 15 km, giá 17 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Thái Lâm phường 4, diện tích 135m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, thích hợp đầu tư sinh lời, giá 7,2 tỷ đồng.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 八八八